Xin chào quý khách hàng, em tên là Đào, em là nhà phân phối của công ty Đông Nghi Gia Truyền Thế Lạnh Hôm nay em Đào sẽ chia sẻ cho các tình yêu một cái video này Chia sẻ cho các tình yêu cách tăng cân tại nhà an toàn Và nhất là các mẹ sau sinh, mọi người nhớ đừng bỏ qua video này nhé sau sinh trước em rất là gầy sau sinh em chỉ còn 37kg thôi và thanh niên ấy thì em là 52 53 kg đấy mọi người ai cũng bảo là rất là cúm phím em ca chỉ có 1m55 thôi nhưng mà sau sinh này ờ, bé bé nhà em rất là hay quấy khóc tức là chăm bé bé bú và ngày bé bé tối bế bé bé bé ai bé cũng không theo bà bé cũng không theo bố bé cũng không theo em cảm giác là rất là mệt mỏi vì là ăn vào không muốn ăn nhưng mà không ăn thì là không có sữa cho bé bú nhưng em đã sử dụng và mọi người xung quanh em cũng đã tìm qua rất là nhiều cách như là cách tăng cân từ sữa ông thọ cách tăng cân từ uống các dạng thuốc bắc và rất là nhiều cách thiên nhiên khác đã lên kênh YouTube đã lên kênh Google mình em không sụt không lên được cân nặng chị cảm giác thèm ăn chị một thời gian thôi mọi người nhìn thấy trước kia ảnh của em mọi người nhìn thấy cực kỳ là kinh khủng luôn hai cái gò má của em này rồi hai cái vùng má của em nhìn nó cao lên nhìn cao lên và da của em rất là xấu giảm đi hai cái mắt của em thì trố ra hai cái vùng xương vai của em thì nó nhô lên rất là kinh khủng em cảm thấy là nhìn như bộ nhìn bản thân em như là bộ xương di động luôn bản thân em ngồi nhá mọi người nhá bản thân em gầy quá em ngồi xuống mà em còn phải lấy chân để kê mông vì là ngồi rất là đau ngồi thôi mà cũng đau rồi thì các chị em mọi người thấy gầy ảnh hưởng đến cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe làm cho chúng ta cảm giác là mất tự ti trong ngày hơn gầy làm cho chúng ta thấy suy dinh dưỡng và đi đâu cũng vậy chúng ta cảm thấy là không có sức sống stress nhiều tóc rụng nhiều tác dụng nhiều và mọi người thấy xương khớp nhiều sẽ bị loãng dần nhanh hơn do chúng ta gầy quá bệnh tim mạch và bệnh gan dạ dày nữa rất rất là nhiều bệnh ảnh hưởng đến cơ địa của chúng ta nếu chưa nếu như chúng ta để cái cơ địa chúng ta quá gầy so với chiều cao của chúng ta anh chị em cả nam giới cả nữ giới cũng thế ạ nhất là các mẹ sau sinh mẹ sau sinh bảo là uh, gầy gầy nhiều khi đang nuôi con không dám dùng sản phẩm không dám dùng các biện pháp để tăng cân vì là sợ ảnh hưởng đến sữa mẹ nhưng bạn thân em sau sinh 3 tháng 4 tháng mệt quá mọi có thể hiểu ạ bé vẫn cứ quấy khóc bé nhà em quấy khóc đến 5 tháng liền và em đã tình cờ em gặp được chị Phương chị ở Thanh Hóa và chị chia sẻ cho em dòng sản phẩm đó là tăng cân tăng cân gôn tự hạng của công ty Đông Nghi Gia chuyển đến hạnh hiện đó mới đó em cũng trải nghiệm thử thôi chị bảo là trải nghiệm thử em trải nghiệm một hộp một hộp thì em lên được 4 kg mới đầu thì hai ba ngày đầu cảm giác ăn ngon dần dần thì là cảm giác là mình ăn ăn ít thôi nhưng mà vẫn hấp thụ được ăn đầy đủ mỗi ăn buổi sáng buổi trưa buổi tối còn nếu như ai các tình yêu mọi người không ăn uống đầy đủ thì mọi người ăn buổi trưa buổi tối chúng ta vẫn lên cân được nhá vì em là, là sợ vợ mẹ sau sinh thế nên em vẫn ăn đầy đủ buổi sáng buổi trưa buổi tối nên em cũng lên cân nhanh hơn một chút lên cân vù luôn lên là một hộp lên 4 kg sau đó từ 37 kg em lên đến 47 kg 47 48 cân đấy các thầy yêu ạ hiện tại thì hơn 4 năm rồi thì mọi người nhìn thấy em hiện tại là 47 kg có lúc thời tiết nắng nóng quá mệt mỏi quá thì mình có thể sụt xuống là 46 kg sau khi ổn định rồi thì chúng ta lại tạo em cứ tăng lên 46 47 48 cân đấy các tình yêu mọi người yên tâm mọi người cũng nhớ là do điều kiện ăn uống này chế độ ăn uống này giờ thời tiết này stress nhiều hoặc là công việc nữa cũng làm cái cơ địa và nội tiết thụ chúng ta thay đổi vì thế nếu như anh chị em mọi người muốn lên cân an toàn hiệu quả và không bị sụt cân thì các thành viên mọi người đừng bỏ qua cái video này của em nhé đây là dòng sản phẩm tăng cân gold thượng hạng của công ty đông nghi gia triển tiến hạnh hiện tại em là nhà phân phối và đang phân phối dòng sản phẩm này rất là nhiều mẹ sau sinh và rất là nhiều đại lý của em nam giới nữ giới đang sử dụng và đang bán phân phối cùng sản phẩm này của bên em mọi người thấy nếu như sản phẩm không chuẩn thì làm sao hàng đi rất là nhiều vèo vèo một tháng bao nhiêu sản phẩm hàng nghìn sản phẩm công ty đang ngoài cháy hàng mùa dịch như thế này đang ngoài cháy hàng rất là cháy cực kỳ luôn các tình yêu ạ nên anh chị em một hộp như thế này gồm có 60 viên nhộng thành phần của nó 100% là thành phần thiên nhiên thành phần của nó gồm có ngũ cốc phục linh mầm lúa mạch tạo xoắn nhân sâm mạ đề tam thất bắc đinh lăng 100% là thành phần thiên nhiên nếu như anh chị em mọi người muốn lên cân an toàn hiệu quả và cơ điệu chúng ta khó chai lì sử dụng quá rất là nhiều cách như em đã em đào đã chia sẻ và bản thân em cũng như vậy thì các anh em mọi người hãy tham khảo sản phẩm tăng cân này nhé em là người đã thoát gầy và lên được 47 kg giữ cân nặng bóng dáng sản phẩm của công ty tiến hạnh rất là nhiều và hiện tại cũng là nguồn thu nhập chính của em ở nhà kinh doanh online và nuôi con chăm con cho con đi học Đó, tháng thu nhập vài chục triệu là chuyện bình thường tháng mọi người thu nhập vài chục triệu vài trăm triệu mọi người thích họ thích sản phẩm chia sẻ mà khách hàng mọi người dùng rồi hiệu quả lại chia sẻ chia sẻ cho rất là nhiều mọi người có thích họ rất là thích vì thế các tình yêu mọi người hãy trải nghiệm đi trải nghiệm rồi thì các tình yêu mọi người sẽ thấy được là nó tốt và hiệu quả như thế nào một hộp như thế này các tình yêu mọi người có thể lên được từ 2 cho đến 5 kg trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở đi đã giữ được rồi các mẹ sau sinh từ 2 tháng tuổi nhé 2 tháng tuổi sử dụng ok sữa về thơm hơn nên các tình yêu mọi người yên tâm cho em nam giới nữ giới các cụ ông cụ bà muốn ăn ngon cũng ngon thì nhớ liên hệ cho em mọi người nhớ đăng ký kênh youtube của em đào và liên hệ qua facebook mai anh đào hoặc số điện thoại zalo của em là 0987 493 391 Cảm ơn các tình yêu rất là nhiều Nhớ để lại cho em số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp Em sẽ gọi và tư vấn cho các tình yêu lên cân an toàn hiệu quả nhé